Ok, hello xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình nó đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần rồi. Dù cho thị trường nó có thay đổi như thế nào, có biến động mạnh, có liên tục gặp những cái phút nó khá là tiêu cực thời gian gần đây thì à, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào à, mỗi thứ hai đầu tuần trên DeFi Discussion anh em ha. À, trong tập tuần này thì uh, có một sự thay đổi nho nhỏ vì uh, có một vài cái trục chặt và à, bọn mình không thể thu xếp để thực hiện một cái số DeFi discussion nó theo format là hai người hoặc là nhiều người đối thoại với nhau thì nó có một vài trục chặt là như vậy. Tuy nhiên vì uh, chúng ta đã có những cái cuộc hẹn với nhau vào mỗi thứ hai đầu tuần rồi và đây nó cũng là một cái thói quen nó khó bỏ rồi thôi thì uh, sẵn cơ hội này thì uh, chắc là cho bọn mình thử nghiệm một cái uh, một cái format podcast mới hôm nay sẽ chỉ có một người speaker duy nhất và chủ đề mà cá nhân mình chia sẻ hôm nay à, thì cũng đâu đó nó cũng à, được thể hiện ở trong cái phần à, giới thiệu hồi nãy rồi ha chúng ta sẽ nói về những thói quen à, mà cá nhân mình nghĩ là sẽ phù hợp và mang lại những cái uh, lợi ích đâu đó cho anh em đang tham gia thị trường uh, crypto và đặc biệt là ETF thị trường DeFi ha. Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok. À, thói quen đầu tiên mà mình nghĩ nó quan trọng không những với những người đang tham gia thị trường ờ, crypto và thị trường DeFi mà còn với những nhà đầu tư tham gia các cái thị trường tài chính ở, ở phạm vi rộng luôn thì cái thói quen này uh, nó đã được uh, rất là nhiều người nhiều nhà đầu tư huyền thoại người ta chia sẻ rồi đó là cái thói quen đọc và bản thân mình á, thì uh, với cái thị trường crypto này á, à, mình nghĩ là cái việc đọc nó còn quan trọng hơn rất nhiều nữa tại vì thị trường crypto là một cái thị trường mà nó thay đổi liên tục à, nó hoạt động 24 trên 7 và cái cái điều mà nó đúng ngày hôm nay nhiều khi đến ngày mai nó đã sai rồi và việc mà một người phải liên tục đọc uh, những thông tin trong thị trường uh, crypto là một cái điều gần như là bắt buộc nếu như mà các bạn muốn sinh tồn ở trong cái thị trường này và có thể coi là muốn đồng hành cùng với thị trường này một cách nghiêm túc ở trong thời gian dài hạn ha rồi thì đầu tiên ờ, để mà nói về cái thói quen đọc của mình thì ờ, chắc là anh em cũng nghe thoang thoáng đâu đó ở trong một tập trên DeFi Discussion rồi đó là một cái tập về à, đọc gì khi thị trường downtrend thì à, nó cũng không quá là gọi là cái gì đó nó quá là ảo diệu đâu thường thì mình sẽ đọc những cái tin tức mỗi ngày thôi mình sẽ đọc những cái đầu à, đầu tiên từ nhiều cái trang báo quốc tế cũng như là các cái trang báo ở trong nước viết bằng tiếng Việt và mình sẽ sẽ liệt kê ra những cái à, thông tin nào mà mình à, thấy là à, quan trọng nhất và mình sẽ viết xuống à, những cái thông tin đó tại sao cái việc đọc tin tức nó rất là quan trọng nhiều anh em cho rằng là ở ờ, uh, tin tức nó là một cái thứ gì đó nó rất là fomo nó rất là uh, ngắn hạn nó nó không có cái gì gọi là predict được trong trong dài hạn cả uh, nếu như các bạn mà làm cái việc mà đọc tin tức mỗi ngày á thì cái tin tức đó nó sẽ trở thành một phần trong cái kiến thức của bạn và cái news đó khi mà nó được tích lũy tích lũy tích lũy tất nhiên là nó sẽ có news tốt và nó có một vài cái fake news nhưng những cái lần mà các bạn vô tình vấp phải những cái fake news á thì uh, sau đó chắc chắn sẽ có một vài cái cái bước gọi là bước fact check đúng không thì khi mà bạn qua bạn bạn đi hết một cái chu trình bạn gặp một cái fake news bạn fact check lại và uh, bạn biết được đâu là cái tin tức đúng đâu là cái cái fact cái sự thật của uh, thị trường thì uh, sau mỗi cái chu chu chu trình như vậy thì uh, về cơ bản chúng ta đã upgrade được cái skill của mình trong thị trường uh, nhiều người hay bảo là news nó nó chỉ là short term thôi nó không có cái gì là mang tính chất là quan trọng hay là predict um, kiểu như là nó phải phải phải phải mang tính analyst uh, các thứ ha thì mình không đồng tình lắm với cái quan điểm này và cá nhân mình nghĩ là uh, việc đọc news mỗi ngày nó cũng rất là quan trọng vì thứ nhất À, cái này là góc nhìn từ à, cá nhân mình thôi ha nó có thể đúng có thể sai và nếu như mà anh em nào có cái góc nhìn nó nó khác biệt hơn về cái vấn đề này thì có thể chia sẻ với bọn mình ở dưới cái phần comment rồi quay trở lại với cái câu chuyện là vì sao mình nghĩ đọc news nó quan trọng đầu tiên ờ, đọc news nó giúp anh em có thể có một cái nhịp tức là mình mình liên tục mình mình bắt nhịp được với cái thị trường á tức là anh em chơi chơi một cái bài nhạc chẳng hạn hoặc là chơi một cái game hoặc là một cái môn thể thao kiểu như đá bóng chẳng hạn thì cái nhịp nó rất là quan trọng đúng không kiểu như là mỗi ngày chúng ta sẽ tạo hình thành một cái thói quen là chúng ta dạy chúng ta đọc những cái tin tức về thị trường crypto chúng ta biết được là hôm nay nó có cái gì mới và nó liên tục giữ cho cái đầu mình theo được cái nhịp của thị trường và cái điều này nó vô cùng quan trọng bởi vì khi mà các bạn đã có nhịp rồi á thì mỗi ngày thức dậy các bạn sẽ theo dõi thị trường một cách nó dễ dàng hơn rất nhiều và cái này <laughs> thì nhiều người cũng nói rồi nó là hiệu ứng của lãi kép rồi cái điều thứ hai khi mà các bạn uh, theo dõi các cái tin tức á, thì như mình có đề cập hồi nãy uh, đó là các bạn sẽ đi qua một cái quá trình uh, tự học và tự fact check lại những cái thông tin mà các bạn thu thập mỗi ngày và sau mỗi cái chu trình fact check đó thì bản thân các bạn sẽ có tự phát sinh cho mình một cái gọi như là một cái sức đề kháng vậy đó và một cái nền tảng kiến thức nó vô cùng là hữu ích để à, các bạn có thể tồn tại trong thị trường cái thứ ba khi mà đọc news ấy thì cái việc mà uh, research sau này á, nó sẽ rất là thuận tiện tại vì chúng ta sẽ biết được là cái bức tranh chung nó đang là cái gì à, khi mà chúng ta nhìn được bức tranh chung mọi người đang nói về những cái vấn đề gì á thì chúng ta sẽ ừ, ví dụ như chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái thứ để đào sâu vào và đi vào từng cái từ khóa từng cái trend nhỏ từng cái cải tiến công nghệ nhỏ thì uh, nó sẽ giúp chúng ta là có được một cái cái cái bao quát hơn về thị trường có một vài thứ nó rất là nhỏ thôi Ờ, liên quan đến cập nhật kỹ thuật nó không hẳn là cái thứ mà sẽ tác động liền lên giá mà chúng ta có thể thấy được liền tuy nhiên là khi mà chúng ta cập nhật tin tức mỗi ngày đúng không cập nhật tin tức về những cái cải tiến công nghệ và chúng ta thấy là ô người ta đang nói về ví dụ như EIP 4844 chẳng hạn hoặc là người ta đang nói về cái nâng cấp Shanghai nó có cái tính năng là cho phép người ta rút Ethereum ra khỏi uh, Bitcoin chain chẳng hạn thì mình thấy người ta nói nhiều như vậy thì mình bắt đầu là à thì ra thị trường đang quan tâm đến cái từ khóa này và nó là một cái vấn đề kỹ thuật mà à, chúng ta có thể đào sâu và sau đó các bạn có thể đi research tìm hiểu những cái từ khóa này à, bản chất nó là cái gì ở phía dưới à, các cái máy móc nó tương tác với nhau như thế nào thì à, đó là một cái lợi ích mà mình nghĩ là cái việc đọc news mỗi ngày nó vô cùng quan trọng ha song song với cái việc đọc thì à, à, tất nhiên à, có Ờ, có học thì nó sẽ phải có hành đúng không thì à, cá nhân mình chọn hai cái cách để mình gọi là mình mình củng cố lại những cái thông tin để mình lưu trữ cái thông tin ở trong đầu mình nó được lâu hơn thì có hai cái cách đang đang sử dụng đó là mình viết và uh, mình tham gia các cái testnet mình thử trải nghiệm các cái sản phẩm luôn thì uh, về cái phần là testnet và thử nghiệm sản phẩm thì bọn mình cũng đã thực hiện một cái tập podcast uh, mình nghĩ là hai đến ba tập podcast gì đó chia sẻ rất nhiều về cái uh, cái việc đi săn Europe và những cái lợi ích và những cái mindset nó phù hợp cho cái việc săn Europe làm sao cho chúng ta có được nhiều lợi nhất uh, về mặt dài hạn ha rồi còn cái việc viết á cái việc viết thì mình không biết là các anh em làm trong ngành uh, cũng làm trong ngành content của thị trường crypto như thế nào nhưng khi mà bản thân mình uh, viết xuống và mình À, hệ thống lại được uh, mọi thứ thì uh, đâu đó cái cái góc nhìn của mình về thị trường uh, nó nó sẽ sắc bén hơn và cá nhân mình thôi nha cá cá nhân mình thấy là khi mà mình dừng viết tầm khoảng 1 đến 2 tuần á thì cái view về thị trường của cá nhân mình á à, nó bị loãng lắm nó bị kiểu như là nó bị mất phương hướng á thì cái việc viết xuống này nó cũng rất là quan trọng và mình nghĩ là nó cũng là một cái thói quen rất là tốt để uh, anh em nào uh, có cái định hướng làm content hay là research thì có thể uh, cân nhắc rèn luyện cho mình mỗi ngày ha ok đó là xoay quanh cái việc mà chúng ta tiếp thu uh, kiến thức mỗi ngày lượm nhặt kiến thức mỗi ngày và học cách để giữ lại những cái kiến thức đó ha và cái chia sẻ tiếp theo mà mình nghĩ là uh, mình <laughs> nghe cũng khá nhiều người uh, uh, trong thị trường họ chia sẻ uh, và mình thấy cái mèo này nó cũng khá là hay đó là việc bạn log out ra khỏi các cái ứng dụng giao dịch thì uh, cái này nó cũng khá là hay tại vì khi mà anh em đăng nhập vào một cái ứng dụng ví dụ như đăng nhập vào một cái sàn giao dịch CX đi thì họ có một đội ngũ uh, một đội ngũ rất là hùng hậu để làm sao cho các bạn có cái xu hướng giao dịch nhiều nhất và khi các bạn giao dịch nhiều nhất á, thì cái lượng phi thu về cho sàn á, nó sẽ rất là nhiều và uh, họ chi rất nhiều tiền cho research uh, để làm sao để tối ưu được cái sản phẩm của họ để các bạn giao dịch ở trên app một cách nó thuận tiện nhất và cá nhân mình nhận định á, thì thực sự nếu mà khi mà các bạn trải nghiệm giao dịch một cái app ở trong thị trường crypto so với những cái app ở bên thị trường tài chính nha không có ý là so sánh là về mặt xấu tốt gì đâu nhưng về về mặt trải nghiệm của người dùng á thực sự với crypto nó quá đơn giản và các bạn đặt lệnh nó gần như là xong xuôi hết và mọi lúc mọi nơi luôn và 24 trên 7 luôn và nó quá dễ dàng đi và điều này nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta rất dễ rất dễ đưa ra những cái quyết định mà chúng ta không suy nghĩ nhiều khi chúng ta mua những cái đồng coin à, mua các cái dự án mà chúng ta không <laughs> hề suy nghĩ gì Ờ, về cái sản phẩm cũng như là về những cái uh, phân tích sâu hơn ví dụ như là cash flow dòng tiền như thế nào uh, khi nào thì chúng ta break even khi nào chúng ta hồi vốn đúng không thì khi mà các bạn có một cái ứng dụng <laughs> giao dịch sẵn nằm ở đó rồi và các bạn đã muốn mua một thứ gì đó rồi thì cái việc research của các bạn đó, nó sẽ bị uh, nó sẽ bị gọi là bị uh, uh, bias tức là nó không còn nó không còn trung lập nữa thay vì là chúng ta làm theo một cái chu trình ngược lại đúng không chúng ta lock out ra hết đi các bạn có thể đọc uh, mọi thứ các bạn đọc uh, news đọc ừ, report đọc uh, rất nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu đúng không uh, thì à sẵn chỗ này mình có nói luôn bổ sung cái ý ở trên cái phần đọc hồi nãy thì uh, các bạn có thể đọc thêm những cái bài report khi mà các bạn cảm thấy hứng thú với một cái từ khóa một cái dự án nào đó các bạn có thể đọc sâu vào và chỉ có những cái bài report những cái bài phân tích sâu thì nó mới có thể đào sâu được vào những cái cái từ khóa đó và trước khi đến được cái bước đó thì các bạn phải đọc news hoặc là những cái cover những cái gạch đầu dòng ngắn thôi cũng được à, để để các bạn gọi là cập nhật cái nhịp game nó phù hợp hơn Ờ, và kết hợp với lại những cái bài report dài thì sẽ uh, tạo ra được những cái cái nghiên cứu và những cái góc nhìn nó đa chiều hơn uh, nó sát với thực tế hơn ha rồi quay lại với câu chuyện là uh, <laughs> lockout cx thì đó như mình nói hồi nãy đó uh, chúng ta để cái ứng dụng nó cứ ở trước mắt mình thì rất là dễ bị bias thay vào đó thì chúng ta có thể đảo ngược cái quy trình đúng không chúng ta research chúng ta đọc trước về uh, tin tức xem xu hướng hiện tại nó như thế nào rồi chúng ta lọc xuống những cái dự án mà nó nằm trong cái xu hướng đó và hoặc là những cái dự án nó nằm trong cái uh, nó nó hưởng lợi từ những cái vấn đề cập nhật kỹ thuật rồi chúng ta đọc sâu vào rồi chúng ta sẽ đi tìm uh, những cái nơi mà giúp chúng ta có thể mua được cái dự án đó đúng không thì cái cái view của chúng ta trước khi à, nhìn vào cái ứng dụng giao dịch thì nó sẽ sẽ sẽ neutral hơn rất nhiều nó sát với thực tế hơn rất nhiều tất nhiên là nó không thể sát một trăm phần trăm được nhưng các bạn sẽ tránh được những cái uh, những cái tư duy nó nó nó kiểu bias á tức là đôi khi chúng ta gặp cái trường hợp là À, tôi muốn mua rồi nên là <laughs> mọi lý do đều đều đều để uh, hợp thức hóa cái việc mua đó thôi Ok, um, một cái lợi ích nữa của việc uh, lock out các cái ứng dụng CX, các cái ứng dụng uh, giao dịch ấy, là chúng ta sẽ không nhìn thấy số dư của mình, uh, chúng ta không có xu hướng là um, ngứa tay đúng không? Chúng ta bán uh, các cái khoản đầu tư của mình ở một cái mức giá nó quá thấp uh, và đánh mất đi những cái cơ hội khi mà các cái đồng coin, các cái dự án nó tăng trưởng về dài hạn thì cái việc lock out này thì nó nó nó có cái lợi về hai chiều như vậy nó lợi từ cái chiều mua tức là các bạn sẽ có thời gian để research một cách nó uh, công công bằng hơn uh, nó uh, nó bình tĩnh hơn và về cái chiều bán thì chúng ta sẽ tránh được những cái trường hợp là à, chúng ta hơi hơi hơi run tay thì chúng ta sẽ sẽ thực hiện bán những cái vị thế của mình nó ở mức giá nó quá tệ thì cái này nó sẽ nó sẽ là những cái tác động hai chiều ha nó có lợi về hai chiều rồi một cái thói quen thứ ba mà mình nghĩ là nó sẽ hơi ngược ngược với những cái chia sẻ ở cái thói quen liên quan các cái ứng dụng giao dịch mà mình chia sẻ hồi nãy đó là cái việc mình sẽ thiết lập một cái portfolio tracking tức là mình sẽ à, lập ra một cái bảng để theo dõi danh mục của mình thì hồi nãy mình có chia sẻ là ok chúng ta sẽ không nhìn vào cái bảng giá và nhìn vào các cái đồng coin mình nắm giữ đúng không tuy nhiên cái việc mà portfolio tracking này á, nó sẽ hoàn toàn khác với cái việc là chúng ta mở các cái ứng dụng giao dịch đúng không à, thì có người sẽ chữ ở trên ờ, CX một xíu có người chữ ở trong ví một xíu có người chữ ở trong cái các cái ứng dụng yield farming một xíu đúng không vậy thì khi mà tài sản chúng ta nằm ở quá nhiều nơi như vậy á thì cái việc tracking của chúng ta sẽ trở nên rất là khó và chúng ta sẽ không có được một cái bức tranh toàn cảnh về cái cái strategy của danh mục hiện tại của mình và rất là dễ xảy ra cái trường hợp là chúng ta bị mất cân bằng cái portfolio vậy thì cái tracking portfolio này bọn mình cũng từng chia sẻ ở trong một tập DeFi discussion rồi và à, cũng có một vài các cái ứng dụng mà anh em có thể sử dụng ha thì việc mà sử dụng các cái ứng dụng này á sử dụng các cái nền tảng tracking portfolio này á thứ nhất anh em có thể tất nhiên là anh em sẽ nhìn thấy những cái uh, giảm sụt giảm trong cái khoản đầu tư của mình tất nhiên là phải phải thấy rồi tuy nhiên các cái ứng dụng này nó hoàn toàn tách biệt khỏi cái uh, cái hoạt động giao dịch đúng không tức là chúng ta sẽ chúng ta chỉ thấy số ở đó thôi và chúng ta không có một cái một cái gì đó quá thuận tiện trong việc là thực hiện cái việc giao dịch và nó tránh cho chúng ta thực hiện những cái thao tác nó uh, <laughs> nó không có lý trí ở cái thời điểm mà thị trường nó biến động thì có những cái portfolio tracking app này để riêng ra thì uh, bạn sẽ vừa có được một cái góc nhìn nó toàn diện hơn về cái danh mục của mình và bạn sẽ uh, nhìn được cái tỷ lệ giữa các cái loại tài sản với với nhau ờ, mình nói ví dụ như nhiều người hay cho rằng là tỷ lệ crypto với stablecoin 50 50 nó là một cái tỷ lệ tỷ lệ cân bằng chẳng hạn nhưng mà thực ra thì crypto và stablecoin nó có những cái ờ, đặc thù khác nhau và nó có những cái biến động khác nhau và nó có những cái mức yield khác nhau những cái mức tăng trưởng khác nhau vậy thì nếu mà bạn nói là bạn để crypto và stablecoin là 50 50 thì thì thì là chưa đúng đúng không tại vì crypto nó có thể tăng giảm mấy chục phần trăm một ngày mà thì uh, thì thì việc mà bạn để hợp hợp hai cái phần này chung vào một cái một cái dashboard một cái bảng để bạn theo dõi thì bạn có thể nhìn ra được là à cái tỷ lệ này nó đang không không hợp lý vì nó một phần nó đang biến động quá mạnh một phần nó thì nó cứng ngắc nó không có thay đổi gì mấy hoặc là nó thậm chí là nó không thay đổi luôn thì cái việc ừ, tracking portfolio như thế này thì nó sẽ cho chúng ta dành những cái cảm quan về về mặt uh, quản lý cái tỷ lệ giữa các dạng tài sản ha và các cái nhóm hệ sinh thái nè rồi các cái dạng coin à, rồi các cái dạng low cap thì cái tỷ lệ nó như thế nào thì chúng ta bắt đầu sẽ có những cái bức tranh tổng thể như vậy để chúng ta dễ dàng quản lý được cái chiến lược của mình hơn và nếu mà đi sâu vào cái việc là nếu quản lý một cái danh mục như thế nào cho nó hợp lý và nó sinh lợi thì à, hiện tại thì cái topic này chắc là bọn mình sẽ xin phép hẹn anh em trong một cái tập tiếp theo khi mà bọn mình có thể chuẩn bị được những cái nội dung những cái à, thông tin nó chi tiết và nó chuyên sâu hơn và nó sát với thực tế của thị trường hơn thì à, bọn mình sẽ chia sẻ cái này lại lại trong một cái tập DeFi discussion khác ha và thôi thì tập DeFi discussion tuần này nó cũng à, mình thấy ở trên cái đồng hồ thu nó cũng hơi dài rồi và mình cũng hơi bất ngờ là khi uh, một speaker <laughs> mà mình có thể nói được dài như vậy ban đầu mình cũng rất là sợ khi mà thử nghiệm cái format này thì mình cũng không biết nói gì tại vì thông thường thì sẽ có hai cái người speaker và sẽ thay phiên nhau nói và cái câu chuyện nó có thể nó sẽ tiếp diễn một cách nó mang tính chất là interactive hơn uh, mang tính chất tương tác hơn tuy nhiên mình tin là cái format này vẫn sẽ có những cái điểm đặc biệt gì đó uh, thú vị ha và hy vọng là sự thay đổi tuần này mang lại một cái điều gì đó mới mẻ cho anh em đặc biệt là trong cái lúc mà à, thị trường nó cũng đang thử thách chúng ta rất nhiều và cần rất là nhiều nỗ lực rất là nhiều cái à, Ờ, thói quen tốt chúng ta cần hình thành trong giai đoạn này để uh, chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn trước mắt để uh, khi thị trường blockchain trở lại chúng ta sẽ vẫn còn ở đây và vẫn còn gặp lại nhau ở trên DeFi Discussion anh em ha và không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong podcast tuần sau với nhiều topic thú vị hơn về thị trường DeFi anh em nhé.